kinh tiếp theo là bài kinh về về kinh ờ, sợ hãi à, cả cái bài kinh này á, là một cái định nghĩa rộng ờ, một cái định nghĩa rộng cho cái chữ quý ở trong cái tàm quý tàm quý tàm là biết thẹn biết thẹn biết thẹn khi mà làm cái chuyện bậy nghĩ bậy đang sống trong tội lỗi thân khẩu ý không thì cái biết biết thẹn như vậy đó thì gọi là tạm còn quý đây là sợ nguyên cái bài kinh này nè bài kinh mình đang học sáng nay này nói về chữ sợ đó đó thì uh, nội dung bài kinh này tôi nghĩ rằng bà con uh, hiểu bà con hiểu bà con hiểu cho nên um, tôi không có nói nhiều về kinh này nói đại khái thôi nhưng mà tôi muốn mượn bài kinh này để tôi nói một số chuyện khác ừ. đó là một số cái thuật ngữ Phật học mà rất nhiều người Việt Nam mình á, người Phật tử Việt Nam ấy um, nghe thường thậm chí cũng nói thường nhưng mà hiểu nó hơi thì thiếu sót trong cái hiểu có cái chỗ điểm thiếu sót ừ. sẵn này tôi nói luôn thí dụ như nó tàm quý đó, thì tàm đây là thẹn thẹn đây có hai trường hợp là lấy mình à, làm cái động cơ động lực để mà thẹn thứ hai là lấy người để mà làm động cơ động lực để mà thẹn Đúng không lấy mình là sao có nghĩa là mình nghĩ cái người như mình thế này dạ, mà mình tại sao mình phải làm như vậy tại sao mình phải có cái suy nghĩ như vậy đó, đó gọi là thẹn mà lấy mình làm cái động cơ động lực rồi trường hợp thứ hai nữa là thẹn mà lấy cái người khác làm động cơ động lực đó là mình nghĩ đến cái cha mẹ thầy tổ đoàn thể hội chúng mà mình đang có mặt thí dụ như mình nghĩ rằng là ờ, mình đang dù muốn dù không dù biết hay không biết mình vẫn có mặt ở trong cái dòng truyền thừa tiếp nối của đức phật cái đó là chuyện mình không có chối cãi được không à, mình đang có mặt ở trong một cái dòng truyền thừa tiếp nối của đức phật tức là từ sau lúc thành đạo ở gốc bồ đề ra đi đó thì đức phật có vô số đệ tử những người quy y những người tín ngưỡng những người tin cậy ờ, ờ, ở ngài ừ, tu học theo ngài thì tùy cái trình độ có người thì trở thành một nhân vật như ngài sẽ lợi phất ngài một kiền liên ngài nay ngài cả diếp rồi hoặc là những vị la hán vô danh những vị tam quả nhị quả sơ quả vô danh hay là có tiếng không? rồi từ từ đến những cái vị tăng à, đến những vị uh, ni những vị cư sĩ nam nữ các thế hệ ừ, cứ vậy rồi Phật giáo từ ở cái vùng trung tâm của Ấn Độ lan rộng ra các cái vùng xa xôi biên địa rồi lan ra ngoài quốc gồm ở Tích Lan Thái Miến ờ, Lào Campuchia Việt Nam Trung Hoa vân vân thì uh, trong cái dòng chảy truyền thừa đó ừ, có trao truyền và có tiếp nối và chúng ta hôm nay chúng ta cũng có mặt trong cái dòng chảy truyền thừa đó thì mình thấy rằng là giàu muốn giàu không giàu biết hay không biết thì chúng ta cũng là một người con tuy là con xa à, à, con xa con lạc dòng đi nữa đó thì cũng là con con của Phật nghĩ như vậy đó nghĩ như vậy ừ. nghĩ đến cái tăng đoàn mà mình đang có mặt nghĩ đến cái tứ chúng mà mình đang có mặt à, thì mình không có thấy thoải mái khi mà mình có hành động như vậy mình có cái suy nghĩ như vậy có cái ngôn từ như vậy Đấy. đó là là là là trường hợp lấy người làm điểm tựa làm động cơ động lực để biết thẹn biết thẹn với tội lỗi à, thẹn với điều bất thiện ừ, chữ chữ tàm với hai nghĩa là lấy mình làm điểm tựa lấy người khác làm điểm tựa là vậy đó à, bây giờ qua đến nội dung bài kinh là quý là sợ sợ ở đây thì nó có bốn trường hợp trường hợp thứ nhất ấy, à, mình không làm chuyện đó vì mình không muốn là rồi đây tối nay ngày mai tuần sau tháng sau năm sau và nhiều năm sau nữa trong đời mỗi lần nhớ lại chuyện này mình sẽ ray rứt mình sẽ cắn rứt mình sẽ không yên không có an lòng ừ. sợ sự cắn rứt của bản thân ừ, cho nên mình không làm có trường hợp đó có có nhiều người không biết đạo họ cũng có cái tâm trạng này họ ngại họ ngại rồi đây đó là lấy cái số tiền này gọi là làm cái chuyện này rồi đó là coi như cả đời nó mới yên à, nó yên ừ. rồi đó gọi đó là sợ cái sợ đầu tiên là sợ bản thân cắn rứt ừ. cái sợ thứ hai đó đó là sợ tiếng đời tức là mình nghĩ khi mình làm cái này đó là coi như là, là, là, là ừ, thiên hạ dị nghị rồi dư luận thị phi mình có yên đâu à, mình có yên à. và trung kinh cũng nói rõ là chúng sinh trong đời được có ba cái hướng hành động hướng một đó, là lấy mình làm trọng thứ hai đó là lấy đời làm trọng và thứ ba đó là lấy pháp làm trọng lấy mình làm trọng có nghĩa là mình căn cứ vào cái cảm xúc của bản thân à, mình làm sao mình thích mình làm sao mình vui mình làm sao mình sướng là thôi còn ngoài ra không quan trọng thì cái gì nó gọi là cái trường hợp đó gọi là lấy mình làm trọng nhưng mà trường hợp thứ hai là lấy đời làm trọng có nghĩa là cái chuyện đó mình thích hay không thích không quan trọng cái chuyện đó là đúng sai thiện ác không quan trọng mà cái quan trọng nhất là thị phi là dư luận luôn luôn sống dựa trên dư luận à, cái chuyện này tôi nói rất là nhiều lần có nhiều người họ lấy dư luận là coi như là, là làm nền tảng cho cuộc sống tức là thiện ác tốt xấu buồn vui sướng khổ không quan trọng quan trọng nhất là tiếng đời sống sao có tiếng ờ, để tiếng đời là thôi ừ. ờ, cái trường hợp này thì ờ, được gọi là lấy đời làm trọng tức là luôn luôn lấy cái nhận xét của người khác lấy cái khen chê người khác làm động cơ động lực để hành động này và cái hạng thứ ba đó là lấy pháp làm trọng tức là cái gì mà nó hợp đạo cái gì mà nó phải phép với lời Phật thì làm còn cái gì ngoài ra nó thì giàu tiếng đời hay là giàu cảm xúc bản thân cũng không quan trọng chỉ lấy cái cái cái chân lý lấy cái sự thật lấy cái lời Phật á, làm chuẩn làm chuẩn mực à, làm định mức để theo đó mà hành động và sống này thì trường hợp này được gọi là lấy pháp làm trọng này thì nói về cái quý ở đây nó có bốn trường hợp hợp một là sợ dây dứt sợ bản thân mình rồi ờ, cái hạn này lấy lấy cái gì cái hạn này nó lọt cho cái trường hợp là lấy mình làm trọng cái hạn thứ hai là e sợ cái dị nghị thị phi dư luận của đời thì cái hạn này được gọi là lấy lấy đời làm trọng cái hạn thứ ba đó cũng là lấy đời làm trọng cũng là lấy mình làm trọng hạn thứ ba là tổng hợp hai hạn trước đó là e sợ pháp luật bởi vì khi mình dây vô vô cái, cái diện gọi là đáo tụng đình không mệt lắm vác chiếu ra tòa nó mệt lắm, xấu hổ không rồi chưa kể là hình phạt tù tội lao lý rồi mệt mỏi lắm mà thì mặt mũi mình để đâu ra tù rồi cũng yên đâu à, với, với với với cuộc đời với xã hội à, với người quen này cho nên cái trường hợp một là sợ tiếng đời à, trường hợp một là sợ sự dây rứt bản thân trường hợp thứ hai là sợ sợ dây rứt bản thân sợ cảm xúc thân tâm của bản thân trường hợp thứ hai đó là sợ cái tiếng đời sự thị phi dư luận trạm thứ ba là sợ pháp luật à, nó là tổng hợp của hai cái đầu hai cái một và hai và cái thứ tư là sợ xa đọa ừ, sợ xa đọa có nghĩa là mình không chắc là chết rồi là hết hay là còn không mình không có chắc là có thiên đường địa ngục mình không có chắc là có có nghiệp quả báo ứng hay không mình có chắc nhưng mà lỡ có rồi sao có một chuyện mà mà một người không phải phật tử cũng ít nhiều thấy được hiểu được này đó là tôi nói là giàu á nha giàu không phải là phật tử ờ, thì ít nhiều cũng hiểu được cái này nếu mà quả thật có kiếp sau nếu còn có một chốn về cho người tắt thở thì chắc chắn cái kẻ nào mà thổi bình sinh từng sống thiện ấy, thì cái chốn về đó chắc chắn là nó tốt hơn là cái người sống ác nói ác nghĩ ác và làm ác chắc chắn như vậy rồi và tôi nhắc lại là dẫu cho đó, dẫu cho event uh, even dẫu cho mà dẫu cho ý dẫu cho gọi là dẫu cho là mình không có tin nhưng mà ít ra mình cũng biết suy nghĩ nếu mà còn một kiếp sau không nếu mà còn một kiếp sau thì cái chốn về của cái người mà sống ác đó, nó nó sẽ làm sao và chỗ chốn về của người thiện nó sẽ làm sao nghĩ là tự nhiên cái nó, nó biết trùng biết trùng tại biết e ngại e sợ Đấy. nói gì là một người có trọn niềm tin ờ, Phật Phật pháp ờ, tin rằng chết là quá là hết và chúng ta chưa chứng la hán là chúng ta còn tiếp tục ừ, đi nữa à, đi nữa và chúng về đó nó dứt khoát nó đương nhiên là nó phải thuận ứng với cái con người của mình bây giờ cái tuổi bình sinh của kiếp này mình sống là sao đúng không rồi hãy nói tới tạm quý là phải nhớ nhớ hai định nghĩa đó. tức là tạm là cái thẹn dựa trên hai cái cơ sở mình và người cá nhân hay là tập thể còn nói tới quý là bốn cái sợ đó sợ cảm xúc bản thân sau này à, thứ hai là sợ bị dư luận thị phi từ thiên hạ từ cuộc đời từ xã hội cái thứ ba là e sợ pháp luật sự trừng trị của pháp luật à, và cái thứ tư đó là sợ cái, cái, cái báo ứng của đời sau ừ, đặc biệt là chuyện xa đọa thì khi mình mình bắt đầu nói bắt đầu làm chuyện gì đó đấy, thì phải nghĩ chả hay như trong ờ, ờ, trong trong trong ờ, trong kinh mình tại người mình không đọc kinh mình không có sợ mình cứ toàn nghe thầy bà tăng ni nói mình có theo ừ, còn trong chánh kinh mình thấy rung trong kinh nói thời đức phật đó, có bị la trước khi chứng đạo bị cùi à, bị cùi mà coi như nó rớt từng phần từng phần ở trong người mà do cuối cùng cũng đắc thôi cuối cùng cũng đắc nhưng mà do cái nghiệp ngày xưa đó là ừ, khẩu nghiệp thôi khẩu nghiệp thôi có một kiếp nó đi đi đi đi, đi đường gặp một cái vị độc giác ờ, y áo cũ ờ, sơ sát đi chứng không rồi cái có cái lòng kinh thường mà còn hơn kinh thường nó kinh miệt ừ. mới buông câu cái thằng cùi đầu trọc này đi láng chán chặt đường cái thằng cùi đầu trọc này nè đi láng chán chặt đường cản đường ta xui hãm tại chỉ cái câu đó không mà đòi địa ngục không biết là bao lâu mà tối hồi lên rồi là có như cái bệnh cùi suốt vậy đó. đó là chưa hết cũng vì đó ở một kiếp khác gặp một, một ông cư sĩ ông ông thiện nam đó. không phải là người xuất gia nha mà một người có, có đức hạnh đó, có giới đó mà ông gặp người ta cũng, cũng thấy mặt ta thấy ghét ông cũng buông câu y chang vậy cái thằng hủi này cái thằng hủi này ra đường gặp hủi này ờ, làm ăn khác, này, hủi ừ. chỉ có câu được không mà chưa đủ còn làm thêm động tác nữa kế bên đó, nó có nguyên cái cái cái cái hũ mà đựng bột bột ấm tiếng Pali kia là nó ha nó nó ha nó chun á tức là cái ờ, bột tắm cái bột mà mình bây giờ mình xài xà bông của người xưa họ xài cái bột tắm ấn độ bây giờ cũng còn xài ấn độ giờ cũng còn xài cái xà bông mà xà bông tắm mà trong hình thức bột thì ông nói thằng hủi này xong ông lấy ông hất người người ta thì trời ông đẻ ra kiếm sao ông sẽ sinh ra là ông bị hủi suốt như vậy chỉ là khẩu nghiệp ừ. gọi là thời Phật Ca Diếp này coi như có một cái vị tỳ kheo giặt trưa buổi trưa đó. đi đâu về mình mấy nó bụi bẩm mồ hôi không vậy đó muốn có cái chỗ ngã lưng thấy có cái chỗ mà một cái chỗ một cái ghế dài mà chưa trưởng lão chùa thì cũng có trưởng lão có chưa tôn túc đó cái chỗ đặc biệt mới bị tôn túc đó à, thì vị nó thấy chỗ cậu sạch sẽ cậu nằm em à ngã lưng mà lúc ngã lưng mình có suy nghĩ trời cái lưng mình dơ hầy mà chỗ này sạch thì lúc đó có nghĩ một câu kệ nằm chỗ sướng à, nằm chỗ sướng mà vị đó cũng biết là khi mà cái lưng mình nó dơ như vậy mà mình nện lên đó là lát sau người sau là họ đâu dám làm mồ hôi rồi bùn bụi rồi lum nữa, mà nó nghĩ kệ ừ. bởi tôi nói bây giờ thời này đó cái người dễ vui đó là cái người kinh thì ít mà kệ thì nhiều là như vậy ờ, kinh thì ít mà kệ thì nhiều có nghĩa là kệ nhiều hơn kệ không là cái gì cũng kệ thì vì nó sinh ra khi mình chết rồi sinh ra là một cái giả dạ xoa mà đầy mình toàn là mấy cộng long mà giống như cái kim vậy đó mà các vị tưởng tượng cái trên người mà mà kim mà nó ghim tôi tủa tôi tủa khó chịu lắm cái kim mấy áo ấy mà nó tôi tủa tôi tủa là như vậy do cái nghiệp ngày xưa là bất chấp cái cảm giác của người sao có nghĩa là mình nằm vậy xong rồi người sao họ tới họ nằm sao họ ngồi sao không màng kệ cái nghiệp nhỏ nhỏ thì thôi hoặc là, là đời Phật Cái Diếp nghe Phật Cái Diếp có một vị đại địa tử hàng đầu trên văn để nhất trí tuệ giống như ngày sẽ là phật của Đức Phật của A vậy đó. thì cái vị này có người cha người cha này thì có cái tật là bụng nhà cũng thiên nể ai nể không có nể con mình Đấy, buông mấy câu giống như là nghe nói đệ nhất trí tuệ thấy đâu có gì đâu ta thấy buông câu bất kính gì đó ừ. chỉ cái câu đó không mà trong khi đó là tu một một một, một gọi như cả trăm ngàn đại kiếp đâu ít không mà chỉ vì cái câu đó không mà tới cái lúc mà gặp Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời cái nghiệp đó nó cản không có cho gặp Phật một là nghe tin về Phật quá trẻ và thứ hai nó muốn gặp thì nó cứ trục trặc trục trặc trục trặc chướng duyên trùng trùng cuối cùng mà gặp được Phật ấy là cái đêm cuối trước khi ngày tịch tức là rạng sáng ngày mai ngày tịch á ừ. thì đầu hôm mới mò tới cho nên tới mệt nội mỏi mệt ừ mà nghe nói Phật sắp tịch rồi sợ lắm rồi chết rồi, rồi, rồi tới bây giờ mới gặp mà tôi hồi gặp được là đêm cuối ngày nay không ngày nay tôi vô mới ghê ngày nay người đó thế tôi mệt lắm thế tôi cần nghỉ ngơi thì lúc đức Phật ngày, ngày, ngày nghe được cái nói anh nay hãy cho du sĩ đó vào gặp ta đó chính là du sĩ Supada du sĩ, du sĩ Supada là người cuối cùng mà chỉ có thể được giác ngộ với sự hướng dẫn của Đức Phật vì sao vì tinh văn có hai hạng một là sa Sapakaniya có nghĩa là thinh văn mà có thể được thinh văn độ cho chứng thánh mà cái hạng tinh văn thứ hai gọi là bút về này là hạng tinh văn phải được đức phật khai thị cho mới chịu đặt mà hãy trễ rồi không được gặp phật thì bây giờ có muôn triệu tinh văn khác thì cũng không có giúp được mà cái vị này đã lọt cái trường hợp thứ hai mới ghê ừ. thì phải gặp được gặp đúng đức phật ừ. Này, chỉ vì một câu nói thôi Này, biết là sợ không sợ mà mình bây giờ là mình thích mình cứ phan thôi mình thích mình cứ phan cho nó sướng cái mồm mình Giống phần nữa mình có tin trí văn thiếu trí tư thì nghèo Và ờ, từ đó nó dẫn đến cái niềm tin cũng tật nguyền ừ, thiếu thốn này rồi từ đó không ngán không sợ tay nào hết ờ, cứ thế mà phan ok tùy hỷ không thích thì làm à, thì nó nó tạm quý ấy, là phải nhớ phải nhớ cái đó ừ. Ừ. cái đặc điểm của cái người mà mà dễ ngư là gì có ba một là coi thường điều ác nhỏ rồi không tránh thứ hai nó coi thường điều thiện nhỏ rồi không tranh thủ làm thứ ba là không biết trân quý thời gian và cái người mà tinh tấn tu học thì cũng có ba đặc điểm ngược lại không coi thường điều ác nhỏ rồi không tránh không ác nhỏ nó cũng là ác miếng phân chút xíu cũng là phân không miếng lửa cái, cái, cái, cái đốm lửa nhỏ xíu cũng là lửa Đúng không Rồi. đặc điểm thứ hai của người người người thiện đó là không có coi thường cái điều thiện nhỏ để rồi không tranh thủ ừ, bởi vì hãy có cơ hội là làm bởi vì trên đời này cái việc mà đáng làm nhất chính là việc thiện trước mắt cái đối tượng mà xứng đáng để mình làm nhất chính là đối tượng trước mắt và cái thời điểm tốt nhất để mình hành thiện chính là thời điểm trước mắt nhớ cái đó tôi chết cũng phải nhớ cái đó đấy rồi rồi à, do đó cái cái người mà đặc điểm của người thiện là như vậy không đặc điểm người thiện là so với người bất thiện mình nói về cái tạm quý thì giờ sẵn ở đây tôi nói luôn một số thuật ngữ khác à, bản kinh này giờ tôi giảng xong rồi bản kinh nói giảng xong rồi Đó. kinh giảng xong vậy sẵn quanh nói một số thuật ngữ khác mong có vị nhớ tại vì tôi e là tôi không có gì tôi nhắc này nữa tôi đã, bây giờ mình không có giảng tùy thích nữa mình giảng theo kinh thì không biết bao giờ mình mới gặp là mấy cái đề tài này không nói đến phật tử là phải biết chữ tạm quý là gì đấy rồi thứ hai là phải biết ganh tị bụng xỉn là gì có lần nó vua trời đế thích hỏi phật vì đâu mà cả thế giới này nó cứ tương tranh nó cứ đấu đá hoài không bao giờ dứt từ cõi trời xuống tới cõi người xuống tới thế giới của động vật bàn xanh súc sinh phi cầm tẩu thú cứ gặp mặt là nó tương tranh nó gặp mặt là nó cứ đấu đá là sao vậy thì đức phật ngài giải rằng chỉ vì hai hai cái phiền não đó là bụng xỉn và ganh tị hồi hồi nhỏ hồi trẻ đó, tôi khó chịu lắm tôi nói tại sao chỗ này ngài không có nói những phiền não ghi gớm như là vô minh tham ái tà kiến không Rồi tại sao hôm nay ngài lại nói hai cái này là bởi vì hai cái này là nó không có tách rời mấy cái phiền não kia nó không lắp được một người một người mà chứng sơ quả thì không có còn ganh tị và bỏng sẻn được nhớ nha thường người ta chỉ nói là tu đồ quần là không còn ờ, thân kiến hoài nghi với cấm thủ nhưng mà thật ra đó là nói một cách khác chứ còn mà, mà mình nhớ rằng tu đồ quần nó còn bỏ được rất là nhiều cái tội lỗi khác chứ không phải chỉ có ba cái đó người không còn thân kiến thì người đó không cách gì mà còn bổn xỉn bổn xỉn về tự vật chất bổn xỉn về tinh thần không của chính về tinh thần là ví dụ như là không muốn chia sẻ cái tiếng tâm quyền lực không muốn chia sẻ cái kiến thức của mình cho người khác là gọi bổn xỉn tinh thần còn bổn xỉn về vật chất là là ừ, tiết của không chia sẻ chỗ ở cho người khác là gọi là bổn xỉn về vật chất đúng không này thì cái vị tu đầu quân nó không có còn có bổn xỉn mà cũng không còn ganh tị vì sao vì vị này đã hiểu rốt ráo cái gọi là nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh cái gì cũng là khối xương để biết rõ rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng cái gì đã có tướng nào đã có tướng sanh phải phải có tướng diệt đều là hư vọng hết vì nó biết rất rõ vì nó biết rõ rằng mỗi người có nghiệp riêng ai sướng ai khổ là do tiền nghiệp của mình thì vì nó không lý do gì mà đi ganh ghét người khác ghen hay là ganh là không có không có không ganh tị về ghen tôi vì tôi đồ vợ không còn nhớ nha cho nên hai cái này nó quan trọng hai cái này nghe nó hơi thường thường đó nhưng mà nó là tiêu biểu cho phàm phu ừ, vậy mà <clears throat> mà hai cái này nhiều người không hiểu <clears throat> gửi đến các vị một cái định nghĩa dễ nhớ ganh tị là không muốn ai được cái gì không muốn người khác ghi câu này xuống là gạch dưới ganh tị là không muốn người khác được cái gì còn bụng xỉn là không muốn mình gạch dưới mất cái gì một cái là không muốn người khác được gì còn cái bụng xỉn là không muốn người khác được không muốn mình mất gì một cái được cái mất một cái mình một cái người không dễ nhớ lắm dễ nhớ dễ nhớ lắm phải nhớ mà hai cái này là quan trọng lắm bụng xỉn là không dám trao ra và <coughs> không muốn mình mình móc túi trao ra về tinh thần hay vật chất và ganh tị là không muốn người khác được cái gì giống như mình hay là hơn mình không không muốn ai bằng mình hay hơn mình mà cái việc tưởng tượng trên một cái cái cái, cái một cái ngôi nhà trong một cái nhà hay trong một cái đoàn thể trong một tổ chức trong một xã hội trong một làng xã khu vực đất nước xã hội mà người người đều sống với nhau bằng một cái tâm hồn như vậy thì làm sao mà sống sống không chia sẻ sống không có bao dung à, khó lắm người khó lắm à, cho nên nó là cái đặc điểm của phàm phu mình cứ nói là tham sân si tạp kiến vô minh tạp bái ô dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp mà nó nhức đầu đúng không nói một cái đơn giản nhất là anh phải hiểu đạo đến cái mức nào đó mà cái bụng xỉn vậy ganh tị của anh nó giảm thấp đến mức ờ, tận cùng như có thể đó là tu à. rồi tiếp theo là có những định nghĩa mà miệng mình nói cho nó chém chép chém chép nhưng mà mình mình kêu định nghĩa định nghĩa được ừ. nãy giờ mình đã định nghĩa về chữ tàm quý rồi định nghĩa về ganh tị bụng xỉn rồi bây giờ mình định nghĩa về từ cái tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xã rất là nhiều người cái miệng nói ào ào mà không biết từ bi xã là gì cứ nói từ bi là thương thương thương cái gì khỉ gì thương cái gì từ bi xã định nghĩa lại đại định nghĩa lại bốn cái này nó phải gắn liền với cái khái niệm nhân quả bắt buộc như vậy nghĩa là ngay ở trong cái từ bi xã đã có trí tuệ nhân quả trong đó vậy mới đúng là cái cái cái cái cái, cái, cái từ tâm mới đúng là tâm vô lượng của một người phật tử nó phải gắn liền với nhân quả trong đó không? gắn liền với trí tuệ nhân quả mong từ là gì từ là mong muốn người khác sống với nhân lành quả lành sống với quả lành là sao là mong người khác được khỏe mạnh không bệnh hoạn sống trong hài hòa yêu thương không thù hận mong cho người khác được ờ, vui sướng đừng đau khổ này trong thanh thản đừng âu lo về thân về tâm không khổ không đau này đó là muốn người, người khác được sống trong quả lành còn muốn người khác sống sống trong nhân lành là mong ai cũng biết ừ, tu học có kham nhẫn có thiền định có từ bi có trí tuệ có chánh niệm có thiền định đó. thì mong cho người khác được những cái nhân lành đó được gọi là từ tâm trên cái nhân lành không tức là tổng tổng tổng tổng quát lại đó là từ tâm là mong người khác được sống với nhân lành quả lành uhm. thứ hai là bi bi là không có cam tâm không có đành lòng à, biết bất nhẫn biết cắt ẩn trước cái nhân, nhân xấu và quả xấu của người khác này quả xấu là sao thấy ai mình bị đói nghèo bệnh tật tai tiếng tù tội đau lòng khổ ờ, khổ thân thì đều chịu nổi phải ra tay đó nó gọi là nó gọi là, là, là cái bi lòng bi mẫn trước cái quả xấu của người khác còn cái lòng bi mẫn đối với nhân xấu người khác là thấy ai mà ác ôn gieo rắc thiện nói bất thiện nghĩ bất thiện làm bất thiện thì cái lòng nó không có cam tâm nó không có đành lòng nó tắc ẩn nó bất nhẫn nghĩ rằng chết cha rồi nó là kiểu này là mới mốt nó ăn cho hết nó ăn cho hết nó sống kiểu này là nó ăn mai mốt ăn cho hết Đấy. Đó. như vậy thì bi ở đây nó có nghĩa là xót xa ừ. xót xa bất nhẫn khi mà thấy người ta sống trong cái nhân xấu quả xấu nhớ nha ừ. rồi cái hỷ hỷ đây có nghĩa là vui theo cái nhân lành quả lành là phải nhớ cái nhân quả luôn luôn tới chết mà nhớ vô lượng tâm là phải gắn liền với trí tuệ nhân quả thì mới xài được mới xài được nó mới đủ không thì cái hỷ đây là vui theo cái nhân lành quả lành nghe thì kỹ cái từ là mong mong cho người ta à, có được cái nhân lành quả lành cái quả lành chưa có thì hãy có nhân lành chưa gieo thì hãy gieo đó là từ còn cái hỷ là vui với cái nhân lành quả lành người ta đang có đang có à, đang có đã có đấy nhớ cái, đó. cái kia là chưa có thể là đã đang đấy là vui với cái nhân lành người ta là thấy người ta tu học thấy người ta giữ giới thiền định chánh niệm bố thí phục vụ là lặp lặp lặp lặp lặp lặp mình vui à, rồi còn vui thì có quả lành là thấy người ta được nhan sắc sức khỏe không? Ờ, tiền bạc tiếng tâm quyền lực vui vẻ lặp lặp lặp la gia đạo bình yên tình duyên như ý lặp lặp lặp la thì mình vui theo thì cái đó gọi là vui với có quả làm những khác và trong phàm phu chúng ta có người thì đụng đâu ganh tị đó thì làm sao có lòng tùy hỷ hỷ đây là tùy hỷ chứ không phải hỷ đây là vui đâu nha mà phải là tùy hỷ tùy hỷ vui theo à, vui theo ờ, mà có người thì họ ganh ghét với cái nhân lành của người khác có người ganh ghét với quả lành của người khác có người thì ganh ghét cả hai à, ganh ghét cái nhân lành của người ta là nhiều khi mình thấy người ta giàu nó sướng mình mình không biết bật tại vì mình cũng đâu có thua người ta đâu ờ. nhưng mà thấy nó, nó làm thí chủ dinh y rồi thấy nó in kinh sách để tên rồi thấy nó phải đặt lúc này đi tu thiền lúc này phải đặt gặp cao tăng gặp ờ, pháp siêu tâm tạng là lúc này phải đặt quen với ông này ông kia rồi lúc mình bực gọi là mình ghen tị với cái nhân làm của người ta ừ. ờ, rồi có người họ ganh họ không có ghen tị cái nhân làm họ ghen tị cái quả lành nó ờ, thấy ờ, người ta học giỏi người ta thành thiền người ta giữ giới mình bực mình bực mình thấy nó đẹp hơn nó giàu hơn nó sướng hơn nó đi cái xe xịn hơn nó xài cái đồng hồ tốt hơn nó xài cái túi sách ngon hơn phấn son mặt mũi nhìn ngon lành hơn thì đó là mình ghen tị với cái cái quả lầm người ta ok ừ. rồi cái thứ ba vẫn là nhân quả nữa có nghĩa là khi thấy nó khổ quá mà mình không có can thiệp được không có cứu được giúp được mà khi thấy nó ác quá nó bậy quá mà mình không có sửa được không có chỉnh được không có độ được thì phải chấp nhận nghĩ đến nhân quả nghĩ rằng mỗi chúng sinh có cái nghiệp riêng nó gieo cái gì thì nó gặt cái đó mà hôm nay đó, khi mà nó đang gặt mà nó không khéo thì nó tiếp tục nó lại gieo tiếp cái khác đời sống chỉ là gieo và gặt thôi chỉ là gieo và gặt thôi mà nếu mà mình có thể giúp cho nó ờ, chỉnh được cái gieo thì mai mốt nó đỡ khổ à, còn nếu mà mình chia sẻ bớt cái đắng cay mình trong cái nó gặt thì mình cũng chia sẻ nhưng mà khổ con cái không phải muốn là được chứ Phật còn làm không được Phật trí vô biên Phật lực vô cùng mà Phật tâm vô lượng không độ được người vô duyên thì nói gì là mình à, mình là, là vô phúc vô hạnh vô đức vô năng mình uh, tùm lum một đồng một rổ vô à, mình là một rổ vô à, còn cái mê chư Phật đó là coi như là Phật trí vô biên Phật lực vô cùng Phật tâm vô lượng không độ được người vô gì rồi mình thiếu đủ thứ lấy gì độ ừ. cho nên lúc đó phải nghĩ đến cái nhân quả nó ác quá nhưng mà thua vì cái khuynh hướng tâm lý cái môi trường sống và cái tiền nghiệp của nó đẩy nó vô cái tế này là phải chịu này đó là là là về cái xả tâm mà trước cái nhân rồi xả tâm trước cái quả là bây giờ xưa nó đã gieo rồi bây giờ nó thấy gặt. ngay cả chư Phật chánh đẳng chánh giác vô thượng sĩ tứ sanh từ phụ thiên nhân chỉ đạo sư mà còn không tránh được hết những cái tiền nghiệp ờ, quá khứ của mình trong quyển Kalama 2 chúng tôi có uh, siêu lục ba cái bài kinh một bài về Phật tướng vì đâu mà Phật có các cái hảo tướng bài kinh thứ hai là Phật hạnh là bằng con đường nào để trở thành Phật và bài thứ ba là bài Phật nạn nghĩa là vì đâu mà Thế Tôn phải gặp những cái trắc trở trên cái đường hoàng pháp trong cái thuở bình sinh trụ thế hoàng đạo ở đâu đâu có ra mới trên trời rất xuống rồi còn có nhiều người là thờ phật cái kiểu mà là thần tượng hóa nói rằng những cái nạn mà phật gặp đó, không phải là nạn không phải là do nghiệp quá khứ mà do thị hiện cái đó thì cái đó thì quá mình thờ phật riết rồi mình thờ cái tâm trầm hết mình thờ ngài thánh nhân thờ ông thần ông thánh gì chứ không phải ngài là một bậc đại giác đúng cái gì cũng biết ai cũng thương ai ngài cũng thương cái gì ngài cũng biết và đức lành này ngài cũng có đúng nhưng phải dừng lại ở đó ngài là toàn giác nhưng mà ngài phải là toàn năng phải nhớ toàn giác là cái gì cũng biết chứ không phải là toàn năng mà chính vì không phải toàn năng cho nên ai ngày cũng thương nhưng không phải chuyện gì ngày cũng làm được vì nếu mà chư Phật mà có thể làm được ý, thì không cần tới Phật thích Ca Mâu Ni ra đời bởi vì mấy vị Phật khác đã đủ để biến rồi tất cả chúng sanh thành Phật ráo nhưng mà không không là không mỗi vị Phật ra đời thì trước khi ra đời là phải tu tập một thời gian rất là lâu mà trước khi mà bắt đầu sơ phát bồ đề tâm trở thành vị chánh đẳng giác thì cả ngày cũng chỉ là hạt cát tức là một chúng sanh vô danh trong cái sa mạc cuộc đời và hạt cát ấy dần dần phát triển trở thành một viên ngọc ngọc lớn như là hòn núi viên ngọc ấy có cái tên là vô thượng bồ đề chánh đẳng đẳng giác a nậu đó là tâm niệm tâm bồ đề cái tên dài vậy đó và cái viên ngọc ấy cũng chỉ có thể độ được nắm cát tức là cái số chúng sanh mà ngài độ được so với cái đám còn lại nó chỉ là nắm cát trong sa mạc thì mỗi vị ra là làm được nắm đó thôi mà cái số mà nằm trong cái nắm đó đó nó phải chấp nhận cái nắm lá giáo pháp mà ngài tạo truyền cái ngài biết nó như người sa mạc như đại dương như bầu trời nhưng mà cái ngài nói ra chỉ là nắm lá thì lấy cái nắm lá này là độ cái nắm cát kia mà trong một sa mạc mênh mông nó chỉ có một nắm cát nó chịu chấp nhận cái nắm lá này thôi khổ vậy đó hôm nay chúng ta không có được may mắn nằm ở trong cái nắm cát đó chúng ta nằm kế bên cái nắm cát đó thôi mình cái ké để chịu đựng mà còn nói về cái nắm lá kia thì mình biết được bao nhiêu cái bạn mơ mà chửi bới úm sùm bạc nhã tu là tu để đạt được bạc nhã mà mình bây giờ chỉ có bác nhau nhớ các bạn mình chỉ là bác nhau hết ừ, bác nhau hết cho nên à, phải nhớ ờ, từ bi xã hãy nhắc tới từ bi xã là phải nhớ nhớ cái định nghĩa chữ từ là sao bi là sao nghĩ là sao xã là sao đó là chữ là căn bản không đó là chữ là căn bản rồi sẵn đây mình làm luôn số từ nữa chữ sướng khổ này, thiện ác cũng phải nhớ luôn chứ là bữa nay mình học về nay cái bài giảng này có cái tựa đề là từ điển thuật ngữ Phật học và giải bữa nay nó có từ cái, cái tựa đề nó là từ điển thuật ngữ Phật học này tại vì tôi thấy bài kinh này nội dung cũng hơi mềm cho nên tôi mượn cớ đẩy luôn mấy vụ khác luôn mà chắc chắn là có lợi cho bà con bây giờ mình thêm bốn chữ nữa mình nghĩ nha này tôi có duyên sự xuống núi này nói đùa chứ <laughs> tôi có việc tôi phải đi cái tay cái đá rơm rượm nó duyên sự xương túi rồi nó dệt mà nó thiêu dệt nghĩ tầm bậy tầm bạ đấy ai chứ mình cái, cái khả năng mà tà tư duy cực lớn à, tiếp theo là bốn chữ đó là chữ thiện ác buồn vui ai cái miệng cũng có thể nói bung bung bung bung mấy chữ này hết phật tử nha phật tử nha cổ đeo tượng phật rồi nó có pháp danh rồi áo lam có chuỗi hạt rồi, rồi có giới điệp có ở chùa miễu tổ đình bổn sư có tùm lum nhưng mà kêu định nghĩa định nghĩa được thiện án buồn vui là cái gì định nghĩa một cách rất là uh, nôm na và gần gũi nhưng mà rất là căn bản cho một người sơ cơ này chỉ nghe định nghĩa thôi thì đã có thể hình dung được ít nhiều những cái nội dung cái cốt lõi tu học này thiện là gì thiện là sáu căn của mình đấy sáu căn biết sáu trần bằng cái tâm lành còn nói từ Adidam là sáu căn đến sáu trần à, với 25 cái tâm sở tích cực trong đó gồm từ bi trí tuệ kham nhẫn tiền định chánh niệm không vân vân thì nói chung là sáu căn mà biết sáu trần bằng cái tâm lành hay là bằng 25 cái tâm sở tích cực thì đó gọi là thiện mày định nghĩa lại nha thiện chỉ là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành còn ác là sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu nói thiệt theo thì đàm là sáu căn bí sáu trần ờ, bằng 14 tâm sở tiêu cực Đấy, tâm sở tức là mental factors không? tức là những thành tố tâm lý đó, tâm sở thì um, trong một cái tô canh thì nó đủ chứ cái căn bản tô canh là nước không? nhưng mà bao nhiêu cái cấu tố thành tố phụ gia phụ liệu gia vị nằm trong đó ví dụ như là canh đó là canh rau hay là canh trái hay là canh củ canh rau gồm có rau muốn rau lan ờ, rau đai thiên lý ờ, bình bát ờ, tập tàn gì đó cánh rau à, còn cánh trái thì như bầu bí mướp củ qua còn cánh củ giống như là khoai cánh khoai này khoai nọ gọi là cánh củ đấy rồi rồi canh trái ví dụ như là cánh cánh cánh trái vả cánh canh sạc kê cánh trái này không không rồi thì tổng cộng lại đó thì mình định nghĩa tâm thiện thở thiện gì thiện định nghĩa đơn giản là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành Đấy. có nghĩa là khi thấy nghe ngửi nếm đụng có lúc mình thấy bằng tâm lành có lúc thấy bằng tâm xấu Đấy. xấu là gì ta xấu là thích cái này ghét cái kia chống đối theo đuổi đam mê đắm đuổi bất mãn bực bội sợ hãi ganh ghét để gọi là xấu vậy ờ. vậy thì ờ, thiện nghe là ta cái là là sáu căn biết sáu trần bằng tâm tâm lành còn ác là sáu căn biết sáu trần bằng tâm tâm xấu định nghĩa như vậy là đã thấy đường tu rồi đó rồi đó là thiện ác còn buồn vui là gì buồn vui sướng khổ thì cái buồn buồn với khổ đó nó nằm cặp còn sướng với vui nó nằm cặp thì cái buồn vui sướng khổ đó là hai cặp không thì cái thiện ác mình hiểu rồi chính thiện ác nó dẫn đến cái gì dẫn đến buồn vui sướng khổ mà mình buồn vui sướng khổ mình phải định nghĩa nữa chứ phải phải hát đâu phải định nghĩa nữa sướng khổ buồn vui là gì buồn khổ chính là sáu căn biết sáu trần bất toại đây tức là những cái gì mình thấy nghe nghi ngửi mà nó không như mình muốn cái gì mà nó làm cho mình sợ mình ghét mình bực mình thì cái sáu trần đó đó được gọi là sáu trần bất toại này cái là khi mà sáu cái sáu căn mà biết sáu trần bất toại thì mình phải hiểu đó là khổ là buồn Đấy. còn vui ở đây là sáu căn à, biết sáu trần như ý có nghĩa là mình thấy nghe ngửi nếm đụng những thứ mà mình thích à, làm cho mình tội nguyện mà cái sáu trần bất toại này ở đâu nó ra ta nó từ cái ác ra từ cái sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu nó mới dẫn đến cái sáu căn biết sáu trần bất thoại mà từ cái sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành á nó mới dẫn đến cái hệ quả là sáu căn biết sáu trần như ý chỉ vậy thôi ừ. phải nhớ cái định nghĩa đó nhớ nha định nghĩa đó ừ, chứ không là, là mới mốt quên À, thì đây là những đây, là ờ, gửi đến bất cứ bị một số thuật ngữ à, mà rảnh rảnh thì tôi nhớ tôi, nhiều lắm tôi nhớ có một những cái bài giảng của tôi quốc một cái gần hai chục cái định nghĩa mà rất là dễ nhớ cho bà con không chứ còn mà định nghĩa bu lu ba la mệt lắm ví dụ như là định nghĩa về bốn đế tôi vẫn nói hoài nhiều người nói ừ, tại sao mà cứ nhắc hoài tôi không nhắc được cứ hỏi Phật họ học mình rồi họ nghe giảng rồi mà hỏi lại là ấm ma ấm bớ nó la như vậy cho như bốn đế định nghĩa bốn d mình phải lựa cái định nghĩa nào dễ nhớ nhất một cái đế đầu tiên là sự thật về khổ hiểu rằng mọi thứ ở đời đều là khổ dầu là những gì mà cuộc đời thế gian gọi là sướng khổ buồn vui thiện ác phàm thánh nhớ nha sướng khổ buồn vui thiện ác phàm thánh trên dưới cao thấp trong ngoài gần xa xưa nay kim cổ tất cả mọi thứ đời đều là khổ hết đó thì ở trong cái đống khổ đó đó nó có một cái mảnh vụn có cái tên là tâm tham đó cái tham nó vừa là khổ mà nó vừa là nhân sanh khổ các à, các vị phải nhớ cái là giống như cây mía là mình kêu chung từ ở trên ngọn xuống gốc là mình kêu là cây mía nhưng mà trong cây mía nó, nó có cái cái, cái chỗ cái mắt ấy cái mầm mía nó nằm ngay chỗ cái mắt đó, thì nghi chỗ cái mầm đó, đó nó nó nó là một phần của cây mía chứ chứ nó nằm đâu nó nằm trên tóc tôi à đấy nó nằm lên cái, cái, cái, cái nằm lên cây mía nó là cái mắt mía đúng không đấy nhưng mà bản thân nó là nó là một phần của cây mía nhưng mà cũng chính nó là cái nguồn cơn à, cái căn cội cho những cây mía khác thì cái tâm tham với nhiều người cứ nói tham là tập đế nói gì là nghèo lắm bản thân tham nó cũng là nằm trong cái khổ nhưng mà nó lại là cái điều kiện để tạo ra cái khổ khác cho nên nó mới đi đến định nghĩa thế này mọi thứ ở đời dù tinh thần hay vật chất phàm thánh thiện ác buồn vui sướng khổ thảy đều là khổ hết thứ hai chính vì mọi thứ đều là khổ cho nên mình thích cái gì cũng là thích trong khổ đây là sự thật thứ hai mà khi mình thích trong khổ đó giàu đó là thuộc về vật chất hay là về tinh thần về ngũ dục sắc tinh cái vị hay là về thiền định sắc vô sắc thì tất thảy đều là thích trong khổ mà hệ thích trong khổ thế mình đầu tư một cái khổ khác đây là sự thật thứ hai gọi là tập đế này trong kinh kinh Kalamamba chúng ta sẽ có một cái bài kinh Đức Phật dạy thế này mắt là khổ cảnh sắc đối tượng của con mắt cũng là khổ là vì sao vì khổ có hai một là khổ bản chất và khổ cảm giác à, cái con mắt mình thì nó không nó không thuộc về khổ cảm giác nhưng bởi vì nó chỉ là thấy thôi à, bản thân nó chỉ là, nếu nói về vật chất nó chỉ là cái, cái thần kinh thị giác nó chỉ là cái, cái trần mắt thôi cái võng mạc thôi nó đi với cục thịt tròn do như trái chanh vậy thôi ừ. nhưng mà nó gọi là khổ bởi vì nó là cái nguồn từ con mắt nó mới dẫn đến bao nhiêu là cái, cái, cái, cái đau khổ cho nên dầu bản thân nó không phải là khổ cảm giác nhưng mà nó là khổ bản chất không Rồi. khổ mọi thứ đều là khổ hết không khổ bằng cảm giác cũng khổ bản chất này vậy đó ừ thì khi mà mình thích cái gì cũng mình thích trong khổ và kinh cái bài kinh tôi vừa nói nó là sao ngày giải rằng mắt là khổ cảnh sắc đối tượng của nó cũng là khổ mắt tai mũi lưỡi đều là khổ ai thích trong mấy cái này có nhiều người nói ủa tại sao có chuyện thích trong mắt thích trong tay là sao tôi nói đó là cách nói trong kinh chỉ còn nói theo kiểu mình bây giờ là ai thích cái thân xác mấy chục ký này nè thì chính là thích trong mắt tay mũi lưỡi bởi vì nếu mà bỏ cái mắt tay mũi lưỡi thân ý ra thì mình đâu còn cái gì là thằng tèo thằng tí cũng lăng cúc ngư cũng đầu yến đâu có không có nếu mà lấy mà sáu của nó ra mắt tay mũi lưỡi thân lấy cái mấy cái này ra nó về ý ý thức bỏ sáu này ra thì đâu còn mình cho nên khi mà đam mê bản thân chính là đam mê sáu sáu căn mà có cái tên nào mà nó nó đam mê cái thân xác nó mà nó không đam mê sáu trần minh hoàng không chưa bao giờ có tối ngày nó ăn nó xăm sôi cái chuyện mắc tay mũi lưỡi nó và yeah. Ừ. cho nên ngài nói rằng ai thích mắc tay mũi lưỡi thân ai thích sắc thinh khí vị xúc cũng có nghĩa là thích trong cái khổ vì 10 cái ông đó là 10 ở ờ, vì vì 12 cái ông đó là bản thân tụi nó đã là khổ của bản chất à, mà thích trong 12 cái đó cũng là thích trong khổ mà thích trong khổ nghĩa là tiếp tục đầu tư cái khổ mới đây nhớ nha rồi à, về lý do căn bản là đơn giản là hiện hữu của mình sự tồn tại của mình chỉ gói gọn là chỉ đơn giản là sự tồn tại của sáu căn và sáu căn cái này cái này phải thuộc lòng nè sáu căn chỉ được gọi là sáu căn khi mà nó nhận biết sáu tầng và sáu trần chỉ được gọi là sáu trần khi mà nó là đối tượng của sáu căn thí dụ như bây giờ trước mặt tôi là ngọn núi mà tôi không thèm nhìn nó tôi chỉ nhắm mắt tôi nghĩ về nó lúc bây giờ nó là trần thứ sáu nó là pháp trần mà khi tôi mở mắt ra tôi nhìn nó thì nó là sạch trần mà khi tôi không nhìn nó mà tôi cũng không nghĩ về nó thì lúc bây giờ nó không là trần nào đối với tôi mà nó là trần của người khác của cái tên nào đang nhìn nó đang nghĩ về nó thì đối với tôi thì nó không có nhớ nha ừ. Trên sáu trần chỉ được gọi là sáu trần khi nó là đối tượng của sáu căn và sáu căn chỉ được gọi là sáu căn khi nó nhận biết sáu trần chỉ vậy thôi Đấy. nghĩa về khổ là như vậy khổ là mọi hiện hữu mọi sự có mặt của bất cứ thứ gì thiện ác thánh phạm Đấy. rồi tập đế là bất cứ cái niềm đam mê nào cũng là đam mê trong khổ đấy diệt đế là gì là sự vắng mặt của khổ đế và tập đế này chứng la hán xong mà vẫn còn sống thì coi như chỉ vắng mặt tập đế nhưng mà khổ đế vẫn còn cư mê la hán tắt thở rồi thì dứt luôn cái khổ đế tức là dứt luôn cái tấm thân này luôn vì thân này nó cũng là một phần của khổ đế mà đấy, right còn đạo đế là gì đạo đế là sống trong ba cái nhận thức về ba cái đế về cái tức là sống và hành động hít thở đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt tiểu tiện tắm rửa không luôn luôn nhớ rằng mọi thứ là khổ thích cái gì cũng là thích trong khổ muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa thì luôn luôn sống trong cái nhận thức như vậy được gọi là đạo đế thế nào rung râm của mấy người nhảy giọt lên tới nóc kinh nào kinh nào kinh nào nói như vậy trong kinh nó đạo đế là bắt chánh đạo dạ thưa bố sống trong bát chánh đạo chính là sống trong tứ niệm xứ mặc dù tính theo chi pháp tứ niệm xứ chỉ là chánh niệm trong trong bát chánh đạo nhưng mà thật ra sống tứ niệm xứ tức là sống với bát chánh đạo mà sống tứ niệm xứ có nghĩa là sống với nhận thức rằng mọi thứ là khổ thích cái gì cũng là thích trong khổ muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa người hiểu người học và người hành ba cái học hiểu hành tứ niệm xứ thì hiểu cái điều định nghĩa này là đúng hay sai đi biết là đi buổi đầu á đi biết là đi ngồi biết là ngồi buồn biết là buồn vui biết là vui thở ra biết thở ra thở vào thở ra đó là buổi đầu nhưng mà khi cơ duyên chính mùi thì trong lúc mà ghi nhận đó người đó sẽ thấy rằng đây là sanh đây là diệt cái gì sanh diệt thì cái đó là vô thường cái gì vô thường cái đó là khổ nhớ cái đó đừng tin ai hết nghe rồi coi nó có hợp lý không rồi về lục lạo kinh sách tham khảo hiền giả trí giả xem cô có phải vậy không chứ đừng có vì nhìn cái bản mặt của cái, cái thằng mà nó đang thuyết giảng mình thấy mình không thích mà nó nó nói trật đa phần lại của người Việt Nam mình nó là như rứa ok ừ. không được cái đó sẽ không được ok mà tự nhiên mới vừa mắng câu chuyện bừng không muốn giảng nữa ok chúc các vị một ngày vui à, và hẹn ở tuần sau dạ rồi dạ à, chúng con tri ân sư dạ, dạ xin hẹn sư vào tuần sau dạ hôm nay à, sư có việc cho nên à, sư à, giảng oh, cũng còn có 8 phút nữa thôi um, bài giảng hôm nay là nhiều nhiều à, à, những từ ngữ mà sư muốn gửi đến cho quý vị um, khi mà quý vị nghe cái cái cuốn kinh nhật tụng nè thì à, quý vị phải kèm cái cuốn này nữa tại vì lúc nào sư cũng nói về a tỳ đàm thì cái a tỳ đàm này thì à, à, cũng thấy là rất là nhiều từ ngữ mà sư giải thích cho quý vị ở trong này cho cũng đỡ cho quý vị ghi chép hơn à, đó là bài hôm nay à, nhân và anh kiên à, xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bài giảng của sư trò tình sau xin cảm ơn quý vị À, cũng xin cảm ơn vui hôm nay ờ, chép những cái câu của sư uh, trên cái bảng chia cho đại chúng cảm ơn vui rất là rất là nhiều dạ. xin tổng chào quý vị hẹn gặp lại quý vị vào, vào tuần tới dạ bài à, dạ. nha bài, bài của vui dạ bài vui